Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đây là lĩnh vực đặc thù, các phát sinh đòi hỏi bám sát vào dự toán để theo dõi việc đưa nguyên vật liệu vào từng công trình cho khớp và đúng tiến độ, tính giá thành của công trình và hạch toán các nghiệp vụ liên quan. Vậy làm sao để quyết toán thuế lên báo cáo tài chính cho chính xác? Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học Kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu. Để hiểu và thành thạo mọi nghiệp vụ cho các bạn mới, khóa học sẽ được chia làm hai phần. Phần 1 là nguyên lý kế toán. Để các bạn nắm và hiểu được bản chất, tính chất, kết cấu của các tài khoản và các bài tập chi tiết sẽ là nền tảng để các bạn hiểu và đi vào thực hành các hóa đơn chứng từ phát sinh trong công ty xây dựng. Trong nội dung chính của phần 2, khóa học công ty xây dựng hướng dẫn cho các bạn hiểu được dự toán đối với kế toán mảng xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc xem phân tích dự toán tổng hợp một công trình bao gồm chi phí chung, chi phí nguyên vật liệu, máy thi công và chi phí nhân công trong dự toán xây dựng. Thực hiện việc khai báo cập nhật các số dư đầu kỳ, bao gồm kiểm tra lại các báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Các hóa đơn chứng từ phát sinh bao gồm hướng dẫn cách hạch toán đối với các hóa đơn mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định. Hướng dẫn cách phân bổ các chi phí khấu hao đối với một máy cho một công trình và một máy cho nhiều công trình, hướng dẫn cách lập hồ sơ lương cho các bộ phận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 sẽ được chia theo hai phần, từ việc học nguyên lý kế toán cho đến thực hành các hóa đơn. Trong phần thực hành sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh và thực hiện việc dự toán danh mục công trình cho đến khi lên báo cáo tài chính cuối năm. Để xem được các nội dung trong khóa học, các bạn sẽ nhấn vào xem nội dung của từng phần. Mỗi một nội dung một hóa đơn